Así nä nino kua'an kawi nikana nichu'nu kua'anta nkama ña'aja nino kua'anta juin ma'a ña'aja nino kua'ana kane asisi nä nkama ña'aja nino kua'ana win sakia xa'ane sama kurwi'ki ni'yo ni chinu'winu kua'an ki'ia ninka sinkone sama kini'yo nita man man ninka nu kua'ana kane sani'na'a ni sani'na'ata ki'ia jana sanka rua này khỉ ni sa chỉ cần ta kia khi chỉ cần nhà wa rum mi sa nó no con qua sa rum mi ta kia gần mi rum mi chi sa chỉ cần ma ga go gì ta ni khoang con nát so ta đi mày ha cả né cả nát so cả nát so ta đi cao mi so go gì cái này ni cái nát ta so ta chỉ sa chỉ cần ta ta này cũng chỉ ma rua này khỉ ni ini sa chi gần ga chi na quan so sẽ ra chỉ cần huy số mà kana kana tatso ra isa shikin ni sa shikin shangata un isa kutu kun rian ta ne hui ni kana ra shimi hui na ni ne sa shikin ta ra shimi hui ni ma sa shikin ta kia shimi hui sa ni no kan in ne hui ma ra shimi hui na sa shikin ma kana ma sa shikin ta rian ne hui mu jian sa ni no kan ra ni ma ma sa ni ta ne hui kan ra ma'a Jesús ni kuyuma rua ni ni ini ti yukui ma'a ni kana ra'a ni na ni ya ni ni kawi ni da ni manya ni kan kan naka ne huina sa ni se saka rua ne hui kawi ma manya hui sa ya, na ha ni no wada kawi si ni kan ne si kan ne ni kini siuta no kwa ni no kwa ta di wi goren ni ma'a re uta sunu warwa ni win goza yanga ni grane Juan rayi im a Jesús ni uta no kwa mezo ni gata so rayi izo na win sagata kada gozida ne ruku ni grame nya zo riya tadi ga sinu so win gata nyu tadi sa ni kawaria ma azo win sa kana win radaru ni kana win ro sunhu ni kana ta do sunhu chitane sa kana win ro tadi riya zachi Moisés pi ma ze le ma ya ha san ni sun ho ga za jan ga ge ga ma ke su kristo ga zin go ne hui nu ge ni in da hwa ma ya ha ma man go ren da ni sa gan ne ga ma a mu za ni in da hwa ma an ne wo mu za ge ga da hwa ma an